đầu tư mới bắt đầu tham gia thị trường hay chúng ta gọi là F0 đầu tư chứng khoán thành công. À, có rất nhiều các bạn mới tham gia thị trường khi mà chúng ta bước chân vào đầu tư thì chúng ta không biết là bắt đầu từ đâu. Và khi mà lúc đó chúng ta lại tiếp tục lên những cái nút kín nút hở hoặc là nghe một ai đó và cái việc mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi một ai đó với trường phái với phương pháp của mình điều đó là rất là nguy hiểm và thậm chí nó ảnh hưởng đến cái tương lai sau này trong quá trình đầu tư của chúng ta có nhiều anh chị em khi mà chúng ta được ai đó nhắc cho chúng ta một cái phương pháp một kế hoạch đầu tư nào mà chúng ta không nhận ra đó kế hoạch đó phương pháp đó có phù hợp với tính cách của con người chúng ta hay không nên dẫn đến một tình trạng là chúng ta đi theo dài một cái quá trình rất lâu dài với cái hệ thống phương pháp mà nó không phù hợp với tính cách con người chúng ta dẫn đến sự thất bại và nó không có kết quả trong quá trình đầu tư vậy làm sao để các bạn có kết quả trong đầu tư chứng khoán đặc biệt là chúng ta không phải mất quá nhiều công sức, thời gian, tiền của để đi tìm hệ thống phương pháp đầu tư có phù hợp với mình hay không. Thì hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị các bạn những cái chiến lược, những cái bước để chúng ta có thể tiếp cận vấn đề là hệ thống đầu tư chứng khoán một cách an toàn cũng như là hiệu quả. Ok, và đầu tiên chúng ta trước khi mà chúng ta bước vào đầu tư chứng khoán thì các bạn nên đọc một cuốn sách đó là chiến lược đầu tư chứng khoán trong cuốn sách này thì uh, tác giả có đưa ra rất nhiều các chiến lược khác nhau để bạn tham khảo và chúng ta sẽ xem là mình đã phù hợp với chiến lược nào thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là những cái chiến lược như là chiến lược đầu tư tăng trưởng ạ đây là một chiến lược rất là hay với những cổ phiếu tăng trưởng và nếu chúng ta đầu tư theo chiến lược này thì chúng ta thấy rằng là thường là cổ phiếu tăng rất là mạnh và chúng ta có những lợi trong thời gian rất ngắn nhưng nó một chút vì rủi ro bởi vì nó biến động rất là cao chiến lược thứ hai là chiến lược đầu tư giá trị giống như ngài Warren Buffett và chúng ta hiểu rõ được tại sao chúng ta phải đầu tư giá trị và đầu tư giá trị như thế nào chiến lược thứ ba anh chị em có thể tham khảo trong cái cuốn sách này đó là chiến lược đầu tư theo đà tăng trưởng tức là đây là một chiến lược nó giống chiến lược đầu tư tăng trưởng nhưng là theo đà tăng trưởng và chiến lược này cũng là phổ biến như là William O'Neill Magni và một số các nhà đầu tư thiên tài khác họ đang sử dụng chiến lược này sau đó thì chúng ta có thể kết hợp đó là chiến lược đầu tư kỹ thuật ở trong khi chiến lược đầu tư kỹ thuật thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều chiến lược đầu tư kỹ thuật khác nhau tuy nhiên thì theo một số các nhà đầu tư mà Dũng biết thành công nhất thì ờ, VSA là trong những cái chiến lược đầu tư kỹ thuật mà nó giúp cho chúng ta cái khả năng an toàn cũng như là nhìn thấy rõ được cái bản chất của thị trường và nếu bạn nào chưa nghiên cứu tìm hiểu về chiến lược phân tích kỹ thuật VSA của GitHub hoặc là sau này được Tom William phát triển lên thì đây là còn thiếu sót rất lớn trong việc của chúng ta tìm ra hệ thống phương pháp phân tích của mình. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng vốn hóa thị trường. Chẳng hạn mỗi giai đoạn khác nhau thì chúng ta thấy rằng là vốn hóa thị trường khác nhau nên chính vì vậy thì à, chúng ta biết rằng là những cổ phiếu được ưa chuộng trong những giai đoạn có thể penny, có thể blue chip, có thể mid cap tất cả những cái giai đoạn khác nhau thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp hệ thống theo vốn hóa thị trường để giúp chúng ta đầu tư một cách an toàn trong chiến lược đầu tư của mình và khi bạn nghiên cứu cuốn sách chiến lược đầu tư chứng khoán này thì các bạn sẽ biết rằng là mùa mình phù hợp với chiến lược nào để chúng ta đưa ra quyết định và nghiên cứu sâu hơn sau khi bạn đã tìm ra được cái phương pháp rồi cái đầu tiên các bạn cần phải hiểu sâu hơn đó là để xây dựng một cái hệ thống đầu tư một phương pháp đầu tư thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện quyên quyết để chúng ta có một cái hệ thống đầu tư hoàn chỉnh thì cái hệ thống đầu tư nào nếu bạn thấy quá phức tạp thì chúng ta ứng dụng trong đầu tư nó rất là khó khăn bởi vì luôn cái đầu của chúng ta nó luôn luôn vận động và nó tạo ra cảm xúc rất lớn nên cái đầu tiên khi mà chúng ta xây dựng chiến lược á, thì bao giờ nó ở mức cả đơn giản hóa tức là chúng ta phải đơn giản hóa một cách tối thiểu bởi vì khi mà đơn giản hóa thì rõ ràng khi mà đưa ra quyết định nó sẽ khác hẳn so với những cái nó quá phức tạp trong quá trình đầu tư của chúng ta sau khi chúng ta có một bước đơn giản hóa tức là ờ, nếu cái hệ thống của chúng ta mà nó không giải thích cho những cái học sinh lớp 5, lớp 6 mà hiểu được thì chứng tỏ là hệ thống của chúng ta đang có vấn đề nên chính vì vậy thì khi bạn có một hệ thống mà bạn không chia sẻ không hỗ trợ không giúp được ai người ta hiểu thì đó là một hệ thống nó có vấn đề thì đây là một trong những cái để chúng ta đo lường được hệ thống đấy nó có phù hợp hay không sau khi bạn có cái hệ thống thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ bước đến một cái bước thứ hai đó là các bạn cần phải có cái quy trình chẳng hạn là trong đầu tư thì chúng ta có quy trình là xử như là với cái một chiến lược đầu tư theo chúng ta gọi là khóa vô địch của Dũng Dũng sẽ chia sẻ các bạn đó là cái bước đầu tiên là Dũng sẽ xác định xu hướng á là xử lên một cổ phiếu đây là DGW ạ tức là một cổ phiếu thế giới số thì bước đầu tiên phải xác định xem là xu hướng của nó xu hướng của chúng ta sẽ có thể sử dụng được các đường trung bình động đó là đường 200, đường 150 và đường 50. Một số trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái đường SMA20 được. Nhưng đây nó chỉ là một cái bước đầu tiên để chúng ta định hình xem là xu hướng cổ phiếu này nó thực sự nó đang xuống tích lũy sideways hay là đang tăng trưởng hoặc là trong đoạn suy thoái. Ở giai đoạn đầu tiên chúng ta thấy là sideways gần như là biến động quanh cái vùng SMA 200 đúng không ạ? Sau khi bước vào một chu kỳ chúng ta thấy rằng là à, tăng trưởng thì chúng ta thấy là nó sẽ tạo ra những đợt tăng rất mạnh và có độ dốc rất là cao thế thì khi mà bạn nắm rõ được cái xu hướng của cổ phiếu thì bước thứ hai bạn cần phải nắm rõ được những yếu tố nào những động lực nào chất xúc tác nào những đòn bẩy nào tạo ra cái sự tăng trưởng cổ phiếu thông thường những cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất là những cổ phiếu nó đều có những câu chuyện nó đều có những cái doanh ban lãnh đạo mới nó đều có những cái yếu tố bên trong hay chúng ta gọi là nhân và nếu cái nhân mà nó đủ lớn thì nó sẽ tạo ra kết quả thường thì chúng ta thấy là không thể là một cái doanh nghiệp yếu ớt mà nó tạo ra kết quả phi thường được nên chính vậy chúng ta cần phải nghiên cứu về nhân một số anh chị em thì không quan tâm đến diện nhân không liên quan đến đến yếu tố doanh nghiệp nhưng với dũng thì cái yếu tố doanh nghiệp cái phần cốt lõi trong doanh nghiệp đó là phần quan trọng nên việc mà chúng ta thiếu cái phần này chúng ta sẽ không giải ngân được số lượng lớn cũng như là chúng ta sẽ có những cái rủi ro nhất định nên yếu tố thứ hai trong hệ thống và dũng chia sẻ đó là liên quan đến gì ạ liên quan đến cái nhân hay là liên quan đến gì ạ cái yếu tố cốt lõi của doanh nghiệp sau khi bạn quan liên quan đến yếu tố có lõi doanh nghiệp thì chúng ta sẽ xem những cái dòng tiền lớn họ tham gia vào hay không bởi vì các tổ chức các dòng tiền lớn nó là những cái người mà có thể đẩy cổ phiếu lên được các nhà đầu tư cá nhân thì sẽ không tham gia không thể kéo thị trường lên được nên ở đây chúng ta gọi là những mẫu hình những mẫu hình hay là những cái dòng tiền lớn tham gia có tham gia hay không trước khi nó có tạo ra những cái điểm mua hay là những cái thời điểm an toàn như thế này ở đây Dũng gọi là những cái điểm mua tất cả những điểm mua này lấy cái điểm mua nó có độ an toàn rất là cao thì đấy là cái bước sau khi mà chúng ta nhìn thấy mẫu hình hay là dòng tiền của các tổ chức tham gia vào thì bước tiếp theo là bước gì ạ bước 4 là chúng ta bắt đầu lên tàu vào những cái điểm mua hay chính là những cái điểm pivot chúng ta có rất có rất nhiều cái điểm pivot ở đây đây là những điểm pivot mà các bạn có thể biết rằng là tại sao những cái điểm pivot đây mới điểm pivot thì đây là một cái dạng mẫu hình khác nhau mỗi điểm này lại dạng mẫu hình khác nhau mỗi điểm này lại dạng mẫu hình khác nhau với những đặc tính của mỗi giai đoạn khác nhau thì đặc tính của nó khác nhau hoặc là trong giai đoạn này thì chúng ta thấy là một cái chu kỳ ở cái nền 4 đúng không nền 4 bị rút bỏ thì đây nó lại làm lại từ đầu nó tạo ra một chu kỳ mới và nếu chúng ta hiểu rõ được cái chu kỳ mới nó diễn ra như thế nào thì chúng ta đầu tư chứng khoán một cách thì à, rất là thận tiện rất là an toàn và chúng ta còn một cái bước nữa đó là bước gì ạ à? bước đó là chúng ta tối ưu hóa tại vì khi mà chúng ta xây dựng cái hệ thống rồi chúng ta có bước các bước đi rồi thì chúng ta phải tối ưu hóa để chúng ta biết rằng cái hệ thống đấy nó có gì ạ à? nó có vận động tốt hay không bởi khi nếu mà chúng ta thấy rằng là trong quá trình mà nó vận động nó xác suất nó sai nhiều hơn đúng thì rõ ràng chúng ta phải làm sao tối ưu hóa để nó có vận động tốt hơn bởi vì có thể chúng ta sẽ mua ở những vùng này thì nó mua ngắn quá thì có thể nó sẽ bị rũ cái này chúng ta mất nên dần dần chúng ta tối ưu hóa chúng ta sẽ có những điểm mua này tối ưu hóa chúng ta sẽ mua điểm mua này tối ưu hóa đây chẳng hạn mua ở đây sai thì chúng ta tối ưu hóa có thể chúng ta sẽ mua điểm mua này thì những cái điểm tối ưu hóa thì cái điểm cực kỳ quan trọng và khi mà xác suất chúng ta thành công ổn định được thì chúng ta sẽ bước vào một cái bước tiếp theo đó là cái bước mà chúng ta có thể tự động hóa nhưng mà cái tự động hóa bởi vì trong đầu tư chứng khoán mà chúng ta gì ạ chúng ta tự động tự động mà chính bản thân chúng ta bằng cái gì ạ cái bộ óc chúng ta cho đưa vào tiềm thức chứ không phải tự động mà chúng ta sử dụng cái robot để cho tự động không có điều đó đúng không ạ tại vì nếu mà robot mà có thì chúng ta biết rằng là như là Soros hoặc là những cái người mà rất thành công họ xây dựng hết robot để tạo ra hệ thống đầu tư cho mình nên các bạn lưu ý cho Dũng là robot nó chỉ đúng cho gì một số cái gì ạ, lĩnh vực thôi còn trong chứng khoán thì bản thân cảm xúc con người rất là lớn nên robot nó rất khó để nó mang lại cái cái yếu tố thuận lợi trong đầu tư chứng khoán nên ai nói là robot thì đến bây giờ trên thế giới thì Dũng không tin rằng robot bởi vì những cái người giỏi như là Soros như là Warren Buffett như là Mark Mini, William Neal David Zen tất cả những nhà đầu tư như vậy họ không sử dụng robot nên chính vì vậy thì ở Việt Nam chúng ta nói nhiều người sử dụng robot thì những điều đó thực sự nó không có nhiều giá trị bởi vì chưa ai sử dụng robot mà đã trở thành những nhà đầu tư xuất sắc thành công ok và bạn đã học xong tất cả xây dựng xong tất cả những cái hệ thống thì bước tiếp theo bạn cần phải học thế thì bây giờ làm sao để các bạn ứng dụng bạn có hệ thống rồi bạn phải học bởi vì chúng ta biết rằng là học nó có 6 cấp độ cấp độ thứ nhất là cấp độ biết và hiểu khi bạn đọc một cuốn sách hoặc là bạn theo một chương trình bạn có hệ thống bạn chỉ ở cấp độ biết và hiểu thôi quan trọng là khi bạn biết và hiểu bạn nghiên cứu sâu rồi thì nó cấp độ thứ hai đó cấp độ làm cứ làm tức là bạn hành động bạn làm thì trong quá trình hành động bạn làm thì bạn sẽ có những cái gì ạ có nhận ra được những cái thiếu sót thì chúng ta mới biết được là đánh giá cái phần nào đúng cái phần nào sai sau khi chúng ta đánh, đánh giá chúng ta phân tích những phần đúng phần sai thì chúng ta sẽ tổng hợp lại để rút ra những bài học hay là trong cái đầu tư chúng ta thật cả là cái gen tức là à, chúng ta tối ưu hóa trong cái hành động của chúng ta khi mà chúng ta tối ưu hóa trong hành động của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ sẽ có những cái bài học những bài học xương máu thì trong đầu tư chúng ta luôn luôn có những bài học xương máu để chúng ta rút ra để chúng ta không mắc phải bởi vì mỗi một bài học mỗi lần mà chúng ta rút ra bài học hay chúng ta cai gen để tạo ra một cái quy trình đầu tư hoàn chỉnh lý lúc này chúng ta mới có thể tự động hóa lúc này chúng ta mới chuyển toàn bộ những kiến thức mà chúng ta được học kiến thức mà chúng ta có được trên thị trường thành của ta được thế cách học đầu tiên có thể chúng ta sẽ kiếm một những người thầy để chúng ta có thể mô phỏng một cách đơn giản thế những người thầy đó thì cái đơn giản nhất là anh chị em phải nghiên cứu những người thầy mà chúng ta có thể nghiên cứu sau thời gian có thể vài tháng có thể một vài năm hoặc là thời gian rất dài để chúng ta xem là thực sự kết quả đấy nó có bền vững hay không bởi vì cái tính bền vững là tính yếu tố yếu tố quan trọng chứ không phải mà nói hôm nay ngày mai lại sai hoặc là chúng ta thấy trong thời gian ngắn thì cái bền vững đấy nó không đáng tin tiếp theo khi mà chúng ta có người người này rồi thì chúng ta đi tìm những cái nhân vật giả sử những cái nhân vật à, chúng ta gọi là cùng học để xem là những anh chị em đó có kết quả hay không bởi vì chúng ta học từ những người bạn từ học những người mà đã từng học đấy thì nó sẽ có kết quả nhiều hơn cho ta có trải nghiệm nhanh hơn nhưng phải học những người giỏi nhất bởi vì chơi với dạy thì thêm dạy chơi với khôn học đến khôn nên chính vì vậy thì học những người giỏi nhất nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được cái tư duy của ta rất nhanh và cái cuối cùng chúng ta học từ gì ạ đọc sách thêm những cuốn sách mà chúng ta cùng chiến lược cùng quy trình đấy thì nó củng cố cho chúng ta niềm tin và lúc đó chúng ta tự động giao dịch nó sẽ tạo ra một cái gì ạ à? tầm cồng cao mới và rất nhanh chúng ta đã đạt những kết quả trong quá trình đầu tư của mình đây là những chiến lược và nếu anh em F0 nếu anh chị em mà mới bắt đầu thậm chí là anh em đầu tư lâu năm nhưng chưa có kết quả thì đây là những cái bài học để chúng ta có thể tự học tự rút ra những cái trải nghiệm tự rút ra những cái gì ạ à, những cái kinh nghiệm cho mình và chúng ta biết rằng là đầu tư mà chúng ta gặp những cái trải nghiệm chúng ta có những kinh nghiệm như thế thì chúng ta sẽ không phải trả giá đắt trong cái việc đầu tư tiếp theo đây là toàn bộ những cái uh, phương pháp toàn bộ những cái quy trình toàn bộ những cái điều mà Dũng muốn gửi đến các bạn thì các bạn có thể thấy được là đầu tư nó thực sự đơn giản nhưng nó cần phải có gì ạ từng bước một để chúng ta mới thành công được một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi những chia sẻ của Dũng trong cái video này nếu chúng ta thấy rằng những video này có ích có giá trị thì nhớ là đăng ký kênh của Dũng và uh, comment và nhớ ấn chuông nữa để khi mà Dũng phát chương trình tiếp theo bạn sẽ là những người đầu tiên sớm nhất xem được video tiếp theo của Dũng xin cảm ơn rất nhiều xin cảm ơn